thì em có thể đọc này là 200 người chiến thắng sẽ nhận anh 25 đô token BMW ha và anh em lưu ý nhá là không phải 200 người đầu tiên nha mà ấy, anh em nào làm nhiều mục hơn đây này thì sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn nha cũng như là không có giới thiệu tức là không có tốt giới thiệu đâu nha và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người đấy nên em làm sao vẫn có cơ hội trúng được Aerobe trị giá 25 đô token BMW này ha Hi, xin chào bạn.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 Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng giúp bạn cách chúng ta làm kèo Elok của dự án Petoverse Big trị giá lên tới 100.000 đô token BNB luôn ha. Ok thì link tham gia Aerobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau bạn click bấm chọn lên đó thì nó sẽ một giao diện như này. Đó thì em có thể quan sát thấy này là còn 20 ngày nữa là sự kiện Aerobe này sẽ kết thúc nha. Đó nên em làm sớm cho mình ha. Ngoài ra này, ở đây hiện có 703.070 mục entry tức là mục nhập ha. Đó. Và anh em có thể đọc này là để kỷ niệm IDO và danh sách sắp ra mắt của chúng tôi ấy, nhóm Betterverse sẽ tặng các khoản phân bổ có trả tiền được đảm bảo của các mã thông báo token BMV ha đó thì đây sẽ có 200 người chiến thắng random ngẫu nhiên ha và mỗi người sẽ nhận được năm đô token này và anh em có thể đọc này là nhiều mục hơn thì sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn nhá cũng như là không có giới thiệu cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người luôn ha và tất cả các mục sẽ được bên à, Betterverse này kiểm tra bằng tay luôn nha Ok để tham gia Aerobe này các bạn sẽ tiến hành đăng nhập bằng link email nha sau đó thì ở đây các bạn sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn nha dù nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tham gia máy chủ Betterverse Discord này tức là chúng ta sẽ tham gia Discord đấy các bạn bấm chọn này kế tiếp chọn tham gia cho mình ha. tiếp theo các bạn nhấn vào chấp nhận lời mời này ok thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành mở đi con này ha rồi bước kế tiếp nữa các bạn nhấn vào hoàn thành cho mình ha rồi kéo xuống này tích vào đây này tôi đã đọc và đồng ý với các quy định này sau đó nhấn gửi ha thì như vậy là mình đã tham gia nhóm Discord thành công rồi ha tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục nha rồi bước kế nữa thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành điền địa chỉ ví BF20 của chúng ta nha. Ở đây thì gợi ý này là chúng ta sẽ điền địa chỉ trên MetaMask hoặc trên Wallet ha. Ví dụ như đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng b 20 BSC Binance Smart Chain của chúng ta trên ví MetaMask mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, sau đó các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Rồi quay trở lại này. Và dán vào đây ha sau đó kéo xuống này các bạn có thể tích chọn vào thông báo cho tôi về các cuộc thi Metaverse nhé. thì ở đây là tùy chọn các bạn có thể tích chọn hoặc không cũng được ha tiếp theo các bạn nhấn vào cứu này tức là xây tức là lưu ấy ok các bạn chờ loan này như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nhá. tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ hai là là follow theo dõi tài khoản twitter của dự án nha các bạn bấm chọn này kế tiếp chọn theo dõi ha ok sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này rồi kế tiếp quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục ha như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành retweet lại bài đăng trên Twitter nha. Các bạn nhấn vào này. Ok, sau đó kéo xuống này và nhấn vào retweet ha. Rồi đây các bạn nhấn cancel cho mình này, kéo xuống này. Nhớ like, thích tả tim này, nhấn biểu tượng này này, chọn code tweet ha. Ở đây thì các bạn sẽ tag ba người bạn cho mình này. Bạn đầu tiên là Hoàng Giang Share nha. Thì trên thế mình, bạn có thể follow theo dõi các bạn với tài khoản Twitter của mình nha. Sau đó tag mình cũng được ha ok tiếp theo bạn thứ hai là bạn hoàng giang mmo này kế tiếp nữa là hoàng giang crypto này đó sau đó bạn kéo xuống nhá nhấn vào tweet cho mình nha ok như vậy là mình đã retweet thành công nha sau đó quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục này và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành tham gia kênh tài năng của dự án nha các bạn bấm chọn này kế tiếp chọn join để tham gia ha sau đó các bạn nhấn vào join channel góc dưới màn hình này rồi quay trở lại này. Và nhấn vào tiếp tục nha. Và nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ tiến hành tham gia nhóm Telegram của dự án nha. Các bạn bấm chọn, chọn Join này để tham gia này. Kế tiếp nhấn vào Join Group của góc dưới màn hình ha. Rồi như vậy mình đã tham gia thành công. Tiếp theo quay trở lại này. Và nhấn vào tiếp tục ha. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong 5 nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ mở những nhiệm vụ tiếp theo này. Nhiệm vụ thứ sáu là chúng ta sẽ thế này, truy cập vào trang web của dự án này. Các bấm chọn này. Kế tiếp chọn bấm vào đây ha. Ok thì ở đây các bạn sẽ lướt lướt này, đọc các thông tin liên quan về dự án này nha. Có rất nhiều các thông tin này, team này. Rồi roadmap này, token này, phân bố token các bạn ạ. Rồi how to play tức là cách chơi này, hay character tức là nhân vật này. Đó, our mission tức là tầm nhìn của họ nha. Đó các bạn truy cập vào để tìm thêm nha sau đó các bạn quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục này và nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ hành subscribe đăng ký kênh youtube của dự án nha các bạn bấm vào youtube này chọn truy cập ha ok sau đó các bạn nhấn vào nút subscribe đăng ký ở góc bên phải này có thể bật thêm nút chuông thông báo nữa ha rồi quay trở lại này và bạn lưu ý nhé là chúng ta sẽ ở lại trên kênh youtube đó ít nhất 15 giây ha rồi mình quay trở lại có thể lướt các video này rồi danh sách phát cũng như là cộng đồng kênh này giới thiệu này đó các bạn thể quan sát thử nha sau hết 15 giây rồi các bạn quay trở lại và nhấn vào tiếp tục này và nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành follow tài khoản medium ha các bạn nhấn chọn này này kế tiếp chọn bấm vào đây ha thì bước theo các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi này rồi quay trở lại ha và nhấn vào tiếp tục này như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ follow tài khoản Medium. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn để nhận tiền thưởng hàng ngày này. Đó thì vừa nãy mình cũng đã nhấn rồi nhá. Ok, kế nữa thì bạn sẽ thế này thêm dự án này vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nha. Các bấm chọn vào này. Kế tiếp chọn bấm vào đây ha. Thì trên CoinMarketCap ấy, bạn nào chưa có tài khoản thì bạn thế này đăng ký một tài khoản và đăng nhập như bình thường nhá Sau đó các bạn quan sát này, ở đây có dấu sao này, các bấm chọn này để thế này add to main watchlist tức là thêm dự án này vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nha ok các bạn bấm chọn này như vậy là mình đã thêm thành công rồi ha. Các bạn quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chờ kết thúc airdrop này để biết rằng chúng ta có trúng airdrop này không ha. Thì như vậy Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách chúng ta làm kèo airdrop của dự án Betterverse để có cơ hội nhận được 25 đô token BMV hoàn toàn miễn phí 100 ha. Và nếu như bạn thấy video này hay cho bạn, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Và Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hòa Giang Crypto. Xin chào!